rắn này con rắn này đã tuổi đủ tuổi chết đâu nó phải hai cân <laughs> đủ tuổi chết bây giờ bây giờ làm gì còn rắn to nữa được bao nhiêu con bác được bao nhiêu con vịt năm ngàn con năm ngàn con vịt mọi người ạ năm ngàn con Xin chào tất cả mọi người Ngày hôm nay mình quay cái video này là ngày 20 à, tháng 11 Là ngày nhà giáo Việt Nam cũng xin được à, chúc à, quý thầy cô à, gặp thật nhiều là may mắn chúc thầy cô có thật là nhiều sức khỏe để giảng dạy và truyền đạt những kiến thức đến cho học sinh cảm ơn thầy cô rất là nhiều hôm nay chúng ta sẽ đi, đến giống như là một trang trại nhỏ mọi người ạ ở đó nuôi khoảng hơn 1.000 con vịt ta sẽ đến đó <laughs> và ăn thôi mọi người ạ và trước khi đến đến đến trang trại đó thì mình sẽ ghé ngang qua nhà anh Thắng để kêu cái bác chủ trang trại này về và lấy thêm à, một số à, đồ cá và ít ở đó để mang tới trang trại để chế biến đó mọi người ạ mọi người đi cùng mình nha mẹ nó đâu sò mũi chưa sò mũi u mọi ghê vậy <laughs> bò nhanh đây hả sao sao lại thả thả rong đi còn mẹ nó con tụi kia xong dắt nó về luôn anh Rồi chừng nào chừng nào mới dắt nó về? À. Tổ ai dắt đi mất rồi. <laughs> không được cái gì anh cái bóng mà luôn hết lên bờ luôn anh à, cái này là cái nó thải xuống là cái nó chui vô thôi anh có anh có đặt thức ăn gì trong đây không không à, cái để để bày nó vô thôi ý là con tép đầu tiên nó phải vào trước à, à. à tép vào rồi cái vào sau tép nó vào nó ăn, nó ăn cá nó vào ăn tép à ừ. nó vào từ đầu nào á nó vào từ bên phía à, nhiều tép này đây này tép này à tép à? đây thế này bây giờ mình làm gỏi được cái này nhặt nhặt cái này bỏ vào tép trong cái cái này là của của anh hay là của của bác liệu đây đây nhà anh của anh à, cái, cái, cái đó là mua nhiêu cái à, cái dài kia thì nó đắt tiền lắm còn cái đây rẻ à. đây có 95 mươi lăm nghìn chín mươi lăm ngàn hết rồi đó hả à? Ừ. rẻ đấy nó đi ờ, đây là nó đi theo đường đây à à, à. đây. à, à, à con, con. nó đi à, bốn phía này à phía à ở bên ở bên ở bên cạnh nó có một cái lỗ kìa bắt quái à bắt quái là giống kiểu yêu quái yêu quái bắt được cũng không còn cái này thì tiện hơn này cái này thì anh anh ở dưới hồ này anh thả mấy cái này ở dưới hồ này anh thả mấy cái lấy thả cái đấy thôi ờ. bữa đó ăn trộm mẹ mất ờ ở đây có cá bóng Đó, ờ, mang lên mang lên trên có có con ếch con ếch bự mà chết mất rồi mang lên mang lên nữa mang lên nướng chấm muối nhậu chứ <laughs> nướng đây rồi này. mồi ấy người cũng phải đó nướng cá nướng rửa rửa muối nướng đem vào nhà rửa đó có nhiều lắm mấy mấy mấy con này chục con đồng này thôi ếch anh thắng bắt qua từ bữa luôn á <laughs> này ờ có to bự nha ui ui trời nhiều quá ông nào diễn luôn phổi còn ba, à cái phổi nó còn không có bao nhiêu chưa bao nhiêu bao nhiêu ở nhà đó Thái chạy lên chơi luôn đó. Đi đi, mang lên đi. Thắng lên luôn nhá. Mang lên lên làm đi, lên lên đi. Không lên. lên Sao bây giờ nó đi luôn rồi, ông ngồi đây làm gì? Khổ, uống quá nhiều uống thắng rồi. Ông về nhà ông nằm. Cấm không cấm được. Đây là đang lên sóng này kìa. À. Ông lấy ông đang nằm đấy. Mày vào dùng cái nhà thấy á Khổ bây giờ uống nó nhiều Từ từ bắt đầu chúng mày ra, xong đi ra mà để ra đỡ Từ đây luôn Ủa bắt đầu cứ đi ra, tới nơi là tao Ủa xếp đi ờ, thấy thôi chứ sao sao sao tao không to đâu quay xa thấy xa đây thấy xa đây là cái nhà của các bác chủ trang trại đây Mọi người trong nhà đi chăn vịt ở ngoài đồng hết rồi Nhà không có ai hết Và Anh Thắng sẽ chở bác về sau Và anh em bố con mình à, sẽ chế biến chỗ ếch, chỗ cá đó trước mọi người ạ à. Để mình giới thiệu về cái sân nuôi vịt Nhìn như cái bãi biển Nha Trang này cho mọi người xem nha Cây dừa này, cát trắng này Không khác gì bãi biển hết mọi người ạ à. Mọi người thể tưởng tượng là mấy nghìn con vịt mà nó tập trung hết ở đây thì nó đông cỡ nào à, còn đây là mấy chú vịt à, à, chú ngan được nuôi để lấy thịt nên à, chúng ăn chủ yếu là lúa và ốc còn những cái đoàn con à, quân vịt mà hiện tại không có ở nhà thì được nuôi để lấy trứng nên à, nó ăn đủ mọi thứ mọi người ạ từ cám này, lúa ốc này, rất là nhiều thứ này hôm nay nó còn sống thì giờ nó chết rồi muối à, bóng muối lên nó chết rồi đây cá bóng ít ít nuôi là nó xương nó mềm hơn thịt nó nó, nó mềm hơn nó không có dai được như ít đồng nè mọi người ít đồng mà nó, nó dai cái xương nó cứng hơn bự hơn nữa dài ít này là ít tập thể dục rồi hàng tháng nữa đó nó chỉ có quanh đi còn lại nó chỉ ờ, đủ đó nó phục vụ bữa đông cá nhiều lắm nó bể cái mặt này nó có đắng không đắng nhưng mà gì cái mặt cái mặt ít nó mình ăn được cái, cái thường thường hồi đâu ăn mặt ít à, à mà cái, cái bộ ruột nó mình ăn được chứ hả bộ ruột cái trứng nè lấy cái trứng đi cái trứng nữa có trứng có ruột nữa mà cái ruột nó có ăn không đây thì gọi là quả gà đồng cái đùi cái đùi gà đồng mà đùi như đùi cá khổ đùi như đùi ếch chứ thảo đùi như đùi đùi như đùi ếch ý là ý là ví dụ như mấy bà <laughs> bà đùi ví dụ mình ra đường mình gặp ừ. là đùi to đấy à và đùi to đùi như đùi ếch đùi như đùi ếch vịt trời đây là mua giống đâu chứ lợn hả bẫy được hả bẫy ở đâu vậy nó về nó theo bầy vịt đâu à à nó theo vịt nhà luôn hả là bẫy và lưới lưới ụp lại nó là một cái lưới một đoạn này nó răng nó góc ao rồi à đây là những con vịt trời nè mọi người nuôi để làm giống này đây là sợ bay nên nè à, tủ phần lưới bên trong cho nó khỏi bay ra ngoài nè mọi người uh, nó bay ôi cha. nhìn cái đầu nó nó thon mà nó nó nó nó, nó nó tròn quá nó tròn hơn cái vịt bình bình thường vịt trời nhìn thấy tôi mà nhổ lông nó chắc bằng con cò mọi người ạ à. lần đầu tiên nhìn thấy vịt trời ở ngoài ở ngoài đời luôn này nhìn nó nhìn nó tựa giống như con chim bồ câu rồi mọi người ạ nhưng mà nó do cái cổ nó dài hơn nó mà cái cổ nó ngắn nhìn như con chim bồ câu mọi người đây là trứng vịt thu được một buổi sáng gia đình bác thu được cả ngàn cái trứng luôn đó mọi người giá xỉ của từng trứng này là khoảng 2.000 ờ, đến 2.500 đồng một trứng mùa này thì người dân họ thả nước vào ruộng nên những cái ruộng rất là nhiều nước đó là một chỗ lý tưởng để mấy con ờ, vịt nó ờ, tìm kiếm thức ăn ở đó tối chúng sẽ về đây và để trứng sáng ra chỉ có việc à đi thu nhặt cái trứng đó thôi mọi người sắc ớt vô sắc vô đây để nhìn hấp dẫn á những ừ, cái của nó cạn mình nấu xong rồi mình bỏ mình nấu không ờ cái đấy là ừ, cái đúng sau bắt được được bao nhiêu năm rồi anh à dạ là dạ, lâu lắm rồi khó em dạ. hai chục năm không năm nay bốn mấy chắc phải hai mấy rồi à, hai mấy năm rồi bị rung chưa sáng rung chưa bây giờ thiếu rượu chân tay rồi à. nó không có không bật lên rung rồi không thật thứ nữa không chút nhiều mà Ờ, thêm dầu đen ơi này ít dầu đấy ờ, rồi ok ok tay giờ mới về chừng nào chừng nào bác mới mới, mới lùa vịt chưa bác chừng nào bác mới lùa vịt về rắn này bắt được hay là hay là đâu bác cổ nó dính là lưới à nó dính là cái lưới vịt kia hả à, rắn nó dính vào lưới vịt này nè mọi người Ôi măng thủy đây, muốn bắt thằng này Con măng thủy bắt đâu? Đây con măng thủy muốn bắt thằng này Không bắt nó thủy đâu đấy Dính lưới mà không, không bắt lưới đây hả? Ừ. Nó có phì đó không anh? Đủ ra con này thật Đây lại đây đóng Thay ra Ô rồi Ôi trời ơi Ui Rắn này rắn gì đây? Rắn lại anh à, Lại không có độc con này nó đâu cắn rồi nó cắn cái cắn này ui ui ui dạ. cái này được à, được mét rưỡi không ta dạ, vâng. ui ui nó cắn kìa ui hai mét nha này. anh có mét năm bảy mà mày bảo hai mét <laughs> thì nó thì nó dài hơn cả anh đúng không ui nó cắn cả ui rồi này chim cầm anh sỏi còn nó lò phát đập không chả ui lấy tiết lấy tiết ông lấy tiết lên câu rượu đi ông cầm lên tôi lấy tiết nay bây giờ mình làm trong khi làm lông nó là phải làm lông làm lông đang làm lông ờ, phải có kỹ thuật làm lông chứ ở đây nó màu gì à. giờ em thấy nó màu gì không khác không anh trụng qua nước sôi rồi nước uh, nước nóng pha à. 90 độ thôi à, 90 độ đếm được luôn chứ đo được nó luôn. sôi quá là nó lột ra luôn à. sao mà làm Đấy, bây giờ bây giờ là treo lên rồi làm gì anh bây giờ để anh mổ bụng anh lấy ruột ra thôi cắt khúc nướng à này à, tí nữa là nướng đúng ra là còn phải đánh thức canh được rắn nữa cơ à đánh thức canh ừ. đánh thức canh hay là cho vào rượu ý là cho rượu uống này ờ à, cho rượu uống vậy nó phải lấy gì hả loại đó người lấy rượu á bây giờ cắt ra cho này mổ ruột bây giờ mình mổ bụng nó à. chỉ đúng ra lột da nữa nhưng mà lột da là băm à, à. mình nướng mình nướng lên Nướng đánh nướng à, này ăn ngon lắm à, cái này là vẫn còn non rồi bà rắn này con rắn này đã tuổi đủ tuổi chết đâu nó phải hai cân <laughs> đủ tuổi chết bây giờ làm gì còn rắn to nữa à. bé nó đã bắt rồi à. Ờ. ui vậy mà bữa trong vườn nhà chú một con chắc bốn năm lạng đó, nó phóng rượt tao mày ơi con <laughs> đấy là con ấy đấy mang bì mang phì bạn nó mổ ra lấy cái mật nó ờ lấy cái mật cái mật nó nằm ở vị trí này ở giữa ở giữa ừ. Ờ. ở giữa, ở thân. làm con rắn mình đừng có rửa nước nó tanh à phải à, khô này này à, nó, là... nó giống con lương đấy à. con lương mà làm rửa nước bây giờ phơi khô cái này rồi là mình lấy cái này ra xong là là mình cắt khúc nướng luôn chứ không có rửa nước nữa à ui cái phần ruột cái phần ruột của nó Hả? Hả? Không. Ờ, bên trong sạch sẽ lắm mọi người. Khô đang tí cắt cái phần thịt nó rất là dày cũng dày này phần xương cũng rất là bự phần xương à, nổi da gà <laughs> sao chứ khúc cái chỗ phần giữa là cái phần nhiều thịt nhất nha ừ. chỗ phần giữa này kiểu mình à, đại gia mới ăn kiểu đây <laughs> còn đúng ra phải băm xong lại phải cho trứng vào à. À, đúng rồi nó mới đỡ hao rắn đỡ hao rắn đỡ hao rắn cái này là lột ra xong lại phải tuôn vào à. y như kiểu lòng của em làm ấy à, à, à, à đúng rồi đúng rồi anh định làm như thế à là nghĩa là mình lột cái phần da xong rồi mình nhồi như nhồi lòng à, vậy ờ, xong băm vào à. công nhân công viên là y như kiểu đấy rồi à, xong là cái rồi phần đầu bỏ à, đây phần này sẽ mang vào để ướp mọi người ạ mang vào cho bố mình ướp luôn nha ướp ướp nhá ướp xả ướp để nướng mà không ướp ướp với nước mắm nữa nước mắm với bột ngọt thôi không có xả à, khỏi khỏi xả ờ. bà đang nướng cá nè oh, mang cá bóng đừng đụng vào nó nó lật nghiêng à. đây là cá rô phi nữa cá xong rồi mọi người đây là món cá đây. cá nướng xong rồi giờ bóng luôn lấy cái vỉ này để nướng rắn mọi người Đừng lâu quá nó dính hết rồi vô trong nhẹ thôi lắm mọi người ạ. Ừ, cá bóng đó. Nó không bị khô, nướng nó không bị khô nè cả nhà Thắng à? Ừ. Cá nhà Thắng đây gì? Dạ, nhà cả nhà anh Thắng á. Đây là cái phần rượu à, rượu sáp ong này. Cái Ủa? gì đó? Của bác, à? bác liều à? Rượu uống đau bụng bác. Đấy. Đau bụng không? Khổ rượu tổ ong ở đây lấy phát cắt phát rơi vào bình rượu à, cái bữa hôm nay là vào là không có ừ, có do nhiều mồi quá nên không ăn vịt về ừ. sau vào ăn vịt nhá sao bà không biết kê cho có điệu lúc nào mà sau nếu mà nói trước kia nếu mà vào làm đại điện món gì? điện điện bao đại món gì vịt vịt gì xiêm được mà vịt thường được ý là mình làm món gì ngon nướng nướng là nướng chao à ờ. kẹp lá chuối bỏ vào bọc lá chuối bật lên hoa là gan luôn sợ có thử như vậy ai chả sợ vậy anh có sợ vậy nói sợ tỉ cay nhảy chị có nghĩa anh nhỉ? bác sợ vợ không không Mới sợ bà Nhung thôi Quên cha đi Ôi Bây giờ mình sẽ ăn món này trước mọi người Ăn món này trước Rắn đang nướng ở trong kia Ăn món này trước nha Lần sau chúng ta vào đây chúng ta sẽ ăn à, vịt sau Thì hôm nay à, bắt nhà anh Thắng nhiều ít quá Có cá nữa Mình sẽ ăn không hết Nên à, giờ ăn tạm mấy món này đã rồi lần sau và sẽ ăn vịt nha Bắt liều sẽ đại món à, vịt nướng trao đúng không bác đúng rồi có sợ bác nhung không sợ bác nhung lao không cái đó nó không chết ừ. nhưng mà cái con ếch này để nó rất là thơm mọi người ạ bác liễu ơi rất là thơm cái phần thịt nó trắng mà nó, nó dai lắm mọi người nhìn như thịt gà mọi người mùa mưa là như này nó là ừ. có mùa mưa nếu mùa mưa là nhà anh thắng không bao giờ mà lo thiếu thức ăn mọi người mà bây giờ thì ra này chứ nếu mà ếch ờ, nuôi là cái da nó vung mùn lắm à. ừ. bắt ở ờ, dưới hồ lúc nãy như thằng em nó quay là <laughs> đặc chủng 100 trăm thành phố không giờ có thành phố không bao giờ có thơm mà ngon ừ. cái này đấy thơm mà ngon ừ. cái này ăn không ờ, không uống rượu mà ăn xong ăn một mình là cũng chết đấy nhá <laughs> ăn mà phải uống rượu ừ. là ăn một mình là không được ăn phải có bạn bè ăn chung chứ có ăn mình nó đánh chết ừ, uống rượu mật ong mọi người làm ly rượu mật ong làm ly, ly rượu mật ong ngọt ngọt à, đấy tuyệt vời ăn cá anh ăn cá bóng này em thích cá bóng cá cá cá rô huy ăn nhiều quá rồi Ừ, thương chứ nhau. Đây là nhắn ánh sáng rồi. Lỗ đang có đôi. 4 giờ Ui mua rồi. chín này mới ngon nè. Chuyến chuyến là chuyến này. Ui rồi. này mà tanh toán. Hoàn này. Ừ, không? Ừ, thơm. Dạ. Thơm quá. Nó, cắt luôn á. Ôi giời ơi. Thơm chưa? Ông làm thơm mà. Đúng rồi, Mấy ông ăn mía nhá. Ăn rắn như ăn mía. Như này. Hỏi Hỏi hỏi không? Không nhận biết. có Hỏi vậy Chẳng tìm chuột mà rắn ờ, sao mày dám ăn rắn vậy? <laughs> Trước ra Ờ Nếu mà mưa ừ, Ui ngon bình tĩnh ngồi Giòn mà ngon lắm Tao nói đời tao ừ. Cháu biết rồi, cháu biết ông đã nhậu thôi Nhưng cả ông đấy mày bảo Giòn mà da nó ngon chứ, ngon chứ Giòn rất là dai. Bây giờ quay con ấy Con đéo quay Đó đang quay ờ, ai, ngon rồi ok ai, ai, vợ anh quay ờ, quay thằng kia ăn rắn vã gì cả suốt ngày ăn rắn <laughs> chột mà dám ăn rắn này chứ ăn rắn vã <laughs> chột mà dám ăn rắn ngon chột mà dám ăn rắn này chứ ghê ra quay đoạn thế nào quay rồi quay ông điệu đây đẹp tai nhất nhà này ý là bụng phệ sân nhà sân nhà ngon giòn không nhưng mà có tiếng đâu Được bao nhiêu con bác? Được bao nhiêu con vịt? 5.000 con 5.000 con vịt mọi người ạ 5.000 con năm ngàn 5 ngàn con à. con lùa lấy cái này con lùa phải nha ừ. rồi hẹn mọi người ở những video lần sau nha bye bye, bye mọi người ok nha chào nha bye bye chủ nhà